Hello, hello, xin chào tất cả anh chị em đang có mặt trong cái buổi tối ngày hôm nay. À, trong buổi tối hôm nay Dung sẽ chia sẻ với chúng ta đó là thị, thị trường chúng ta đang ở giai đoạn rung lắc như này chúng ta nên đầu tư hay là nên thoát ra hay chúng ta đang làm gì trong cái giai đoạn này trước khi ờ, Dũng chia sẻ với chúng ta về thị trường chung cũng như là à, với việc mà thị trường giảm 28 điểm thì nhà đầu tư đang làm gì và phần lớn các nhà đầu tư đang ở trạng thái như thế nào câu hỏi đầu tiên Dũng muốn hỏi anh chị em là bao nhiêu anh chị em sau khi sau khi tham gia một cái chương trình đó là xu hướng dòng tiền và VSA việc nếu chúng ta chỉ cần hiểu nắm rõ được cái chiến lược đầu tư thì anh chị em đang ở trạng thái nào ạ đang ở trạng thái nào ạ đang bị thua lỗ hay là có lãi hay hay là chúng ta đang ở trạng thái rất là an toàn ạ đang ở trạng thái nào ạ tại sao chúng ta lại lo sợ tại sao chúng ta bị thua lỗ tại sao chúng ta lại bị mất tiền ạ nếu mà chúng ta thử đặt ra câu hỏi là hôm qua khi mà chia sẻ về cái chương trình tối hôm qua VSA anh chị em có nhớ không ạ anh chị em hỏi rất nhiều cổ phiếu rất là rất nhiều rất nhiều rất nhiều cổ phiếu nhưng nếu chúng ta thấy là tại sao chúng ta chỉ có phân tích một một hai cổ phiếu duy nhất thôi ạ cái buổi cuối của cái chương trình gì ạ xuống dòng tiền anh chị em thấy không là tất cả rất nhiều cổ phiếu chúng ta chỉ phân tích đúng một cổ phiếu đấy ạ phiên hôm qua chúng ta chỉ phân tích đúng hai cổ phiếu đấy ạ mà trong khi đó chúng ta có hàng nghìn cổ phiếu hàng nghìn cổ phiếu hàng nghìn cổ phiếu và tập dưới là rất nhiều cổ phiếu khác nhau vậy điều gì đó là điều gì điều gì là sự khác biệt điều gì điều khác biệt giữa nhà đầu tư chúng ta nắm giữ những cổ phiếu chúng ta gọi là những cổ phiếu bét bảng hoặc những cổ phiếu có lẽ là rất khó để lên được trong khi đó chúng ta đang mua những cổ phiếu đang trong quá trình downtrend đang trong quá trình đi xuống nên đấy chính là khác biệt vậy điều gì chúng ta thấy là cái bài học mà hôm qua anh chị em có học được ạ anh chị em thấy đó có sự khác biệt không ạ hello bao anh chị em thấy có sự khác biệt giữa việc mà nhà đầu tư thông thường và nhà đầu tư gì ạ vô địch có sự khác nhau nhiều không ạ nhà đầu tư thông thường Dũng không muốn nói là nhà đầu tư đang thu lỗ là những nhà đầu tư đang nắm những cái cổ phiếu trong những đợt biến động này một là cổ phiếu không lên hai là cổ phiếu giảm rất mạnh trong khi đó chúng ta mua những cổ phiếu mà gì ạ à? với những cổ phiếu mà chúng ta gọi là những cổ phiếu dẫn đầu những cổ phiếu đầu vào thì điều gì đang diễn ra với chúng ta điều gì đang diễn ra với chúng ta đầu tiên chúng ta thấy là khả năng bị thua lỗ thấp hơn rất nhiều so với cổ phiếu khác ai thấy điều này không ạ khả năng bị thua lỗ với những cổ phiếu mà chúng ta đang lựa chọn thấp hơn rất nhiều so với cổ phiếu khác đấy là điều đầu tiên anh chị em thấy được khi mà thị trường chung giảm khi mà tất cả các chỉ số giảm anh chị em thấy là tất cả những cổ phiếu mà Dũng chia sẻ với chúng ta vậy chúng ta thấy rằng cái những cổ phiếu đó nó đang bị thua lỗ hay nó đang gì ạ à? giữ được nhịp hay là thậm chí nó vẫn đang trong số tăng nhưng phần lớn những cổ phiếu mà Dũng nói rằng là hãy cơ cấu hãy thoát khỏi hãy loại nó ra đi ạ bởi vì chúng ta chỉ tập trung với những cổ phiếu mạnh thôi ạ thay vì chúng ta lại cứ tiếp tục nắm giữ đợi những cổ phiếu yếu nó hồi vậy bao nhiêu chị em là mong muốn là những cái cổ phiếu chúng ta đang nắm giữ đang muốn là những cái cổ phiếu chúng ta đang bị thua lỗ nó hồi lên để chúng ta bán để chúng ta lại cơ cấu ạ thì hãy comment cho Dũng số 3 đi ạ tức là chúng ta đang có một cái câu cái tư duy đó là mua những cái cổ phiếu chúng ta bị thua lỗ rồi chúng ta mong muốn nó hồi nó hồi một chút ạ à, nó hồi một chút sau đó chúng ta gì ạ à? chúng bán để cơ cấu sang cổ phiếu khác tuy nhiên nó lại không hồi tuy nhiên nó lại không hồi cả lại tiếp tục giảm và chúng ta đã mỡ lỡ một cái nhịp cho một cái cổ phiếu khác câu chuyện đây đơn giản như này bao anh chị em là chúng ta nghĩ rằng hôm Dũng đã nói một cái cổ phiếu như là PNG ạ anh chị em có nhớ cái cổ phiếu PMG không ạ Nhưng mình có nhớ cái cổ phiếu PMG mà lúc mà Dũng chia sẻ vào một cái thời điểm mà cổ phiếu này đang ở đây Nhưng mình có nhớ không ạ ai có nhớ cái điểm mua Dũng nói rằng là PMG là cổ phiếu khi thị trường giảm cổ phiếu không giảm và nếu chúng ta nắm giữ quan sát đây nếu anh chị em thấy rằng là một cổ phiếu PMG này nếu trong trường hợp ngày mai nó tăng anh chị em mua và chúng ta thấy là ngày mai cổ phiếu này về với khả năng bị thua lỗ của chúng ta là bao nhiêu ạ trong khi đó anh chị em lại nắm giữ cổ phiếu này nếu cổ phiếu này trong trường hợp chúng ta mua ở đây nó bị vi phạm hay là nó có một dấu hiệu nào đó mà chúng ta thấy rằng là nó giảm chúng ta tăng khối lượng chúng ta bán đi vì chúng ta không bán để chúng ta cơ cấu sang cổ phiếu này nên chúng ta mất tiền và đó là những bài học và anh chị em thấy là gặp đi gặp tức là lặp đi lặp lại với chúng ta vậy đây chính là gọi là chiến lược tại sao tại sao chúng ta không bán cái cổ phiếu yếu tập trung cho cổ phiếu mạnh bởi vì anh chị em biết cái tâm lý đó tâm lý nào không ạ tâm lý tâm lý nào ạ tức là bây giờ chúng ta đang tập trung vào cái bị thua lỗ đúng không chúng ta đang tập trung vào cái sự thua lỗ của chúng ta tập trung vào sự thua lỗ của chúng ta tập trung với sự mất mát chúng ta mong muốn là mong muốn là nó hồi để chúng nó bán vậy khi chiến lược chúng ta đang lãi 30 phần trăm sau đó thành lỗ 10 phần trăm câu chuyện nó đơn giản đúng không ạ nhưng cái này chúng ta đang lỗ bao nhiêu 40 phần trăm có phải không ạ bởi vì chúng ta đang lãi rồi mà tiền của chúng ta đang có sau đó mất hết và đấy chính là bài học vậy bài học này mà chúng ta không nhận ra thì lần sau chúng ta lại mắc tiếp tục đấy ạ bài học này không nhận ra lần sau chúng ta lại mắc tiếp tục nên ở đây hãy thôi thôi nói về tiêu cực điểm và hãy coi những cái việc mà chúng ta đang có việc mà chúng ta đang bị gì ạ bị mất tiền đó là những bài học bài học đáng giá hàng chục triệu hàng trăm triệu thậm chí hàng tỷ đồng hàng tỷ đồng đấy anh chị em ạ à hàng chục triệu trăm triệu thậm chí hàng tỷ đồng thế thì hôm nay dũng có nhận được một cái bạn đó là gì ạ bạn đang lãi và cuối cùng trở thành lỗ và đây cũng là một câu chuyện đang lãi 30% trở thành lỗ rất tuyệt vời ạ thế thì có một số bạn thì vẫn lãi như này đúng không vẫn lãi nhưng tuy nhiên thì gì ạ có những bài học trị giá hàng trăm thậm chí là nhiều trăm triệu đồng nhưng thực tế chúng ta gì ạ vẫn không học được bài học đó và lần sau chúng ta lại tiếp tục mắc thế thì hôm nay tất cả những chương trình mà Dũng muốn gửi anh chị em luôn luôn có những bài học luôn luôn có những trải nghiệm để anh chị em nhớ thế thì Dũng muốn nói anh chị em là những cái cổ phiếu mà anh chị em mua nếu chúng ta mua vào những cổ phiếu gì ạ à? cổ phiếu VGC chẳng hạn cổ phiếu này anh chị em mua ở đây nếu nó lỏng lẻo nó không lên được việc cổ phiếu bị giảm hoặc là bị giảm ở những khu này chúng ta cần bán ra nhanh chóng bởi vì khi chúng ta bán ra nhanh chóng chúng ta có một cái vị thế anh em sẽ có một cái vị thế đó là bình thường chúng ta có tiền mặt là chúng ta gì ạ tiền mặt là vua nên khi mà chúng ta có tiền mặt là chúng ta gì ạ trong cái việc mà dũng livestream ở bên này cổ phiếu này thì anh chị em có thể có vị thế để chúng ta mua cổ phiếu này đúng không có vị thế để chúng ta mua cổ phiếu này nhưng trong trường hợp nếu chúng ta đợi cổ phiếu này tăng để chúng ta có lợi nhuận xong cho nó mua cổ phiếu này thì chúng ta mất vị thế và câu chuyện này có phải là câu chuyện vẫn thường xuyên xảy ra với chúng ta không ạ ai đã thường xuyên xảy ra cái câu chuyện này hãy comment cho Dũng số 1 đấy ạ tức là chúng ta đợi cổ phiếu chúng ta tăng để chúng ta nghĩ rằng là chúng ta sẽ quay trở lại chúng ta mua cổ phiếu quay trở lại mua cổ phiếu mà đã chưa tăng chúng ta nghĩ là cổ phiếu đó là cổ phiếu mạnh anh chị em thấy điều đó đúng không ạ đấy là những chiến lược tại vì chúng biết rằng là phần lớn mọi người đầu tư chứng khoán là toàn gì ạ cứ mua mua bán bán theo kiểu dạng cái tín hiệu như này ở đây Dũng có rất nhiều tín hiệu để anh chị em mua này đấy đẹp không ạ cho một cái nữa là rất là đẹp cho nữa là đẹp không ạ à? đây ạ cho nữa R. cho nữa nó này mới lằng nhằng này và thêm nữa à, Ichimoku và một số các chỉ báo nữa vậy nếu chúng ta cứ chỉ mua những chỉ báo này mà không sử dụng những chiến lược thì điều gì diễn ra không sử dụng chiến lược thì điều gì diễn ra câu chuyện này lại tiếp tục lặp đi lặp lại cảnh báo giống như cái nhịp đợt trước anh chị em nhớ cái nhịp này không ạ nhà mình ai có nhớ cái nhịp này chúng ta lại học một cái nhịp này nhà mình ai có nhớ cái nhịp này không ạ nhớ cái nhịp này hãy comment cho Dũng số 10 đi ạ hãy comment xuống số 10 bài học bài học từ nhịp này cũng đang lãi trở thành âm ạ đang lãi sau trở thành âm sau đó thì đến đây lại gỡ hòa đến đây gỡ hòa sau lại trở thành âm và chúng ta tính từ gì ạ từ đáy đến đỉnh thì thị trường lên rất là lớn trong khi đó tài khoản vẫn đang ở mức âm có phải không ạ thị trường lên rất là cao rồi ạ những tài khoản chúng ta vẫn ở mức âm Dũng nói điều này anh chị em nhớ rằng là Dũng luôn luôn để cho chúng ta nhận ra những bài học này còn bây giờ phân tích cổ phiếu phân tích thị trường nó đơn giản lắm anh chị em ạ à. bởi vì chúng ta cần phải rằng sau những cái lần âm lần trước á anh chị em nhớ là nguyên lý tại sao nó âm không ạ anh em có thể comment tại sao nó lại bị âm lần trước ạ tại sao nó như vậy chúng ta có thể comment được không comment một phần ô chat tại sao chúng ta lại bị âm lần trước ạ để anh chị em chỉ ra anh em thử chỉ ra đi ạ cứ chỉ ra đúng sai không quan trọng hãy comment chỉ ra đúng sai không quan trọng quan trọng là anh chị em phải cần để chỉ ra cái điều đó khi mà anh chị em chỉ ra được Dũng tin chắc chúng ta sẽ nhớ được bài học và sau đó thì ạ dạ. sau đó anh chị em sẽ rút ra được bài học chẳng hạn có một câu câu nói này của bạn Dũng đang nhìn thấy một cái câu nói này rất là phổ biến đó rất là phổ biến nhưng Dũng thấy rất là hay nhưng nó lại không phải cái này đời không biết quản trị vậy bây giờ quản trị là cái gì ạ và làm sao để quản trị tốt ạ bây giờ chúng ta bây giờ chúng ta nhá anh chị em để thể đặt ra này bây giờ chúng ta còn không biết quản trị bây giờ nếu bây giờ chúng ta đặt câu hỏi là chúng ta quản trị quản trị như thế nào hay là chúng ta gọi là cơ cấu đây ạ à, một số bạn hỏi là cơ cấu vậy cơ cấu như thế nào vậy cắt lót như thế nào kỷ luật như thế nào vậy chưa đủ kiến thức thì như thế nào là đủ kiến thức ạ anh chị em nhé không ạ sai điểm mua vậy nếu chúng ta không chỉ ra được thì anh chị em sẽ gì ạ sẽ không bao giờ có thể rút ra bài học nhưng bây giờ chúng ta thử đặt ra câu hỏi nhá anh chị em thử đặt câu hỏi nếu chúng ta cứ mua mua theo những cái cách thức như cũ thì chúng ta gì ạ sẽ nhận được những kết quả như cũ nhận được kết quả như cũ nhận định tuần tới đi ạ thế thì bây giờ Nguyễn Thắng bảo nhận định tuần tới đi thì nó có giải quyết được vấn đề cho chúng ta không ạ bây giờ nhận định tuần tới mà bây giờ chúng ta chưa giải quyết được cái vấn đề cũ thì nó gì anh chị em comment cho Dũng nghe ạ bây giờ anh chị em phải nhận định tuần tới mà bây giờ Dũng để giúp chúng ta học những bài học để không mất lặp lại nữa mấy câu hỏi cổ phiếu nhận định tuần tới lần sau lại mắc lần nữa lần sau lại mắc lần nữa lần sau lại mắc lần nữa thì điều gì diễn ra thế học mãi à đúng không học mãi đúng không học mãi mà không tốt nghiệp ra học mãi không tốt nghiệp ra cái đầu tiên đó đầu, đầu tiên anh chị em muốn biết rằng là để chúng ta không bị mắc Dũng sẽ nói một cái tổng thể nha không bị mắc thì đầu tiên chúng ta nhìn về thị trường tổng thể thị trường chung á nó đã đỉnh chưa phải nhận biết là thị trường chung nó là đỉnh chưa vậy làm sao để biết thị trường chung nó là đỉnh chưa thị trường chung nó là đỉnh chưa vậy thị trường chung nó đỉnh khi nào ạ à? khi mà nhóm anh chị em nhỉ nhóm hoặc là dòng cổ phiếu nó đạt đỉnh thì nó sẽ có những đợt điều chỉnh nhóm chúng ta có một nhóm nào đó hoặc một dòng nào đó nó là đỉnh thì thị trường chung thường nó sẽ điều chỉnh vậy nhóm nó là đỉnh cái nhóm cổ phiếu là đỉnh hoặc thị trường là đỉnh thì nó có đặc điểm gì ạ vậy chúng ta phải biết là một cổ phiếu là đỉnh thì nó phải có những điều kiện gì ạ đúng không phải có điều kiện gì nếu anh chị em để ý là một cái cổ phiếu mà nó ở giai đoạn 2 tức là giai đoạn 3 từ giai đoạn 2 đến giai đoạn 3 Dũng sẽ nói một cái kỳ ạ từ giai đoạn 2 đến giai đoạn 3 thì chúng ta thấy điều kiện gì ạ đầu tiên chúng ta nhìn về khối lượng thì sao nhá từ giai đoạn 2 tức là chạy đúng rút rồi đến giai đoạn 3 chạy, tức là nó tăng tốc tăng tốc chạy đúng rút rồi đến giai đoạn 3 giai đoạn 3 là giai đoạn phân phối thì anh chị em đầu tiên anh chị em thấy đặc điểm gì ạ chúng ta tính từng cổ phiếu riêng lẻ quan sát ạ từng cổ phiếu riêng lẻ nói về lý thuyết trước sau đó chúng ta quan sát ạ đúng không chúng ta ai thấy là cũng bắt đầu có khối lượng rất là lớn lớn rất là lớn so với các đoạn trước ạ trong quá trình chạy nước rút ạ khối lượng rất lớn điều tiếp theo chúng ta thấy điều gì ạ nó có rung lắc mạnh không ạ nó có rung lắc mạnh không ạ nó dao động mạnh không ạ cái thứ ba nó phải thể hiện những tín hiệu phân phối phân phối là gì chúng ta có rất nhiều các khái niệm phân phối nhưng chúng ta cần phải nắm rõ phân phối đơn giản nhất là gì ạ đi lên khối lượng giảm giảm khối lượng ra là phân phối thì mình có hiểu điều này không ạ lên thì khối lượng giảm tức là kéo lên không có cái lượng tức là cổ phiếu không lên được không có dòng tiền vào còn giảm khối lượng tăng chúng ta là, là đang bán ra. vậy cái từ kéo lên ở trước đó ý nghĩa của nó là gì ạ kéo lên ở giai đoạn trước đó ý nghĩa là gì ạ ý nghĩa là gì ạ có phải kéo lên để bán đâu ạ đúng không tức là nếu mà kéo lên khối lượng giảm giảm khối lượng tăng cái nhịp như vậy thì chúng ta có phải là xả hàng không ạ vậy xả hàng liên tục xả hàng liên tục nhà đầu tư nhỏ lẻ ăn no thì sao ạ nếu một cổ phiếu mà được xả liên tục nhà đầu tư nhỏ lẻ ăn no ăn chán thì sao thì chúng ta là xả chứ là phân phối và chúng ta cũng nhìn thấy khối lượng đây ạ à. anh em thấy khối lượng ở đây gọi là khối lượng gì ạ à? nhìn khối lượng rất là lớn tăng khối lượng lớn tăng một cổ phiếu này chúng ta đã nhận ra là nó là đỉnh chưa ạ anh chị em có biết cổ phiếu này là đỉnh khi nào chưa nhìn cổ phiếu dòng gì ạ à? dầu khí à tí là ngành thép đầu tiên anh chị em thấy là đã xuất hiện những đợt phân phối đầu tiên đấy là phân phối gì ạ khối lượng lớn nhất cho gì ạ cho tất cả chu kỳ của nó khối lượng lớn nhất cho tất cả chu kỳ của nó sau đó cổ phiếu để tiếp tục kéo lên này anh chị em nhìn kéo lên này anh chị em sẽ nhìn thấy là những cái giai đoạn kéo lên ở giai đoạn này chúng ta thấy điều gì đang diễn ra đây ạ điều gì đang diễn ra đây ạ một là vượt đỉnh khối lượng lớn vượt đỉnh mà giá không tăng chúng ta gọi là gì ạ khối lượng đỉnh khối lượng lớn vượt đỉnh giá không tăng gọi là gì ạ theo một quy luật nỗ lực thành công một cái khối lượng mà lớn mà nó vượt đỉnh mà giá lại không tăng thì nó nó chính là gì ạ đã có một lượng lớn bán ra cái tiếp theo anh chị em thấy là nhịp thứ hai nó cũng kéo lên khối lượng gì ạ thấp hơn để vượt đỉnh có dấu hiệu vượt đỉnh thì đây nó cũng báo hiệu là gì ạ là cái áp lực để kéo lên không còn nữa rồi thực tế chúng ta đã biết cả giai đoạn này là giai đoạn chuẩn bị thoát rồi vậy bao anh chị em thấy rằng đây giai đoạn này là giai đoạn thoát rồi thì comment cho Dũng số 4 cái đúng không ạ tức là ai đã biết rằng là cái cổ phiếu này là chúng ta đã biết rằng là nó ở trên đỉnh từ lâu rồi nhưng nhiều anh chị em vẫn cứ mua vào ạ à. nếu anh chị em nào biết hãy comment ạ à. hãy comment số 1 ờ, đã biết rồi nhưng chúng ta vẫn gì ạ à? nhưng vẫn mua ở viền dưới sau đó thì làm sao sao bị thua lỗ đúng không nó chưa giảm thì chưa bán đúng không chưa giảm thì chưa bán và nếu chúng ta nhìn về trên cái biểu đồ tuần ở tuần này thì anh chị em thấy điều gì diễn ra biểu đồ tuần ạ nó đang một trend đi xuống vậy nếu cổ phiếu này mới đi lên thì anh chị em thấy là để nó đi lên nó còn rất lâu mới có thể vượt qua cái mốc 80 42 nha nếu trong trường hợp chúng ta gọi là tích cực đi ạ để nó vượt qua mốc 42 này khối lượng đây nó phải nuốt hết khối lượng này khối lượng đây nó phải nuốt hết khối lượng này những nhà đầu tư bị thua lỗ ở đây nó phải nên chúng ta đã thấy là bắt đáy ở trong giai đoạn 4 này thì sao đây là giai đoạn sau khi phân phối nó chuyển sang giai đoạn 4 mà nhiều anh chị em đã thấy nó rẻ giá thép đang lên thế là chúng ta mua cổ phiếu giá thép bởi vì chúng ta kỳ vọng là giá thép vẫn cứ lên trong thời gian tới ngày mai có thể ngày kia nó hồi nó có hồi không ạ nó hồi là chuyện rất bình thường nó hồi là chuyện rất bình thường nhưng nếu bây giờ chúng ta giả là phân tích cổ phiếu này để bán hay không bán thực tế nó rơi thì nó phải hồi nên nếu mà nó gọi là bán thì chúng ta phải bán từ mới hôm trước rồi bán từ, nếu anh chị em đã bán là bán từ hôm nay rồi hoặc là một số anh chị em tinh ý là bán từ hôm nay rồi còn tinh ý nhất có thậm chí là bán từ hôm nay rồi vì khối lượng nó đã gia tăng rất là lớn đấy từ 34 lên 42 chúng ta có hòa phát cổ phiếu phải gãy kênh khối lượng lớn so với cái này thì sao đây là một vùng hỗ trợ anh chị em có nhìn thấy hỗ trợ đấy không ạ anh chị em nhìn thấy Dũng đã nói là cái quá trình chạy nước rút và đến vùng này là cần phải phải gì ạ phải thoát ra hoặc là để hồi nếu nó hồi thì bán ngay đúng không ạ đúng không nó hồi bán ngay đúng không ạ nhưng có thể nó hồi có thể nó không hồi nên chúng ta cần phải lưu ý này khối lượng đây là vùng hỗ trợ vậy nó gãy kênh nếu chúng ta không bán nó gãy kênh khối lượng lớn thì sao chúng ta mua có thể nó hồi lên nhưng đây là một trend một cái kênh đi xuống nó giống như một cổ phiếu của bạn ấy thôi có thể nó hồi có thể nó hồi đấy nhưng nếu chúng ta thấy rằng nó hồi sau đó tích lũy thêm bao nhiêu tháng này tích lũy thêm bao nhiêu thời gian này để lên mất rất nhiều thời gian đây chúng ta nhìn nhìn nhắm mắt vào cũng biết là cổ phiếu này kiểu gì cũng gì ạ à, nó điều chỉnh và nếu có lên thì cũng còn lâu nó mới lên được bởi vì nó đã có xuất hiện rất nhiều cái khối lượng này tức là cái gì ạ à? đây là cái nỗ lực khối lượng lớn mà chả lên được thì làm sao mới có thể lên được chỉ phân tích một hai cổ phiếu dòng một hai cổ phiếu dòng thép là chúng ta biết được chúng ta cũng đã thấy là cái cổ phiếu SSI nó cũng chạy nước rút chưa anh chưa thấy SI nó chạy nước rút chưa đây là quá trình chạy nước rút của nó đúng không chạy nước rút của nó chúng ta cũng thấy những cái nền này nó tiếp tục kéo lên chúng ta thấy là một cổ phiếu nó đi từ bao nhiêu từ 35 bây giờ nó lên đến bao nhiêu gần 60 rồi nó đã chạy nước rút rồi chạy tăng tốc rồi anh em nhớ cái câu chuyện đây là gì ạ lại tiếp tục điều riêng diễn ra đây ạ điều gì diễn ra ở đây ạ có phải nó rung lắc không ạ nó biến động lớn không ạ anh em thấy là lên này xuống lên xuống với rung lắc biến động lớn thì chúng ta nên làm gì ạ giai đoạn nó rung lắc kéo xả biến động lớn thì chúng ta nên làm gì nó lên một chút lại xuống lên một chút nó làm cho nhà đầu tư không có kinh nghiệm bị thường cố chấp mua vào và nghĩ rằng là cổ phiếu đấy tốt thậm chí là tới đây quý gì ạ quý hai kết quả kinh doanh tốt chúng ta lại tham gia vào mua đơn giản thế thôi ạ chúng ta có thể nhìn thấy là một cổ phiếu gì ạ vì một cổ phiếu này anh chị em đã nhớ chưa bao anh chị em là vẫn mua cổ phiếu này ạ à? mua cổ phiếu này Dũng đã nói với anh chị em là đơn giản đấy. một cái cổ phiếu này khối lượng lớn khối lượng lớn nó giá nó không tăng đây là một dạng phân phối khi mà chúng ta thấy một tên là một dạng phân phối mà chúng ta cần phải bán ở đây vì gãy kênh nhưng nếu chúng ta không bán vài hôm sau nó lại lên như này chúng ta thấy rằng là xin lỗi ạ đây là dạng phân phối này đúng không vài hôm sau nó không lên nó lên này có ai nghĩ rằng là nó sẽ vượt đỉnh ở đây comment cho Dũng số 5 đi ạ tức là chúng ta nghĩ rằng là cổ phiếu này tiếp tục vượt đỉnh và chạy tiếp ạ comment số 5 tại vì sẽ có nhiều anh chị em vẫn mua bởi vì nghĩ rằng là có thông tin đúng không những cái đợt có thông tin nhưng chúng ta nhìn thấy đây này đây là những cái đợt kéo sạch phân phối lớn trong vết A thì đây chính là đoạn 3 đoạn 3 trong cái khóa vô địch của dụng loại 3 trong vết A thì đây là cái trình chạy đúc rút đoạn cuối chu kỳ và đoạn này thì nó kéo nó lại và đây chính là giai đoạn áp thấp kéo lên khối lượng thấp này và chúng ta có thể trả những cái giá đấy trả những cái giá như này đây trả những cái giá như này anh xem thấy không ạ đi lên vượt đỉnh này nó trên một cái nền xây sẵn rồi cái bài học này mấy bài học của SSI giống nhau không ạ đây SSI nó cũng giống này anh em thấy giống không ạ anh chị em ờ, học tư duy thôi chúng ta học về tư duy đừng học về cổ phiếu làm gì cho nó mệt ra anh em nhớ là học tư duy còn học về cổ phiếu không bao giờ phát triển được tại vì mỗi một cổ phiếu nó giống như là chúng ta gì ạ trong một cái tận tầm nhận thức chúng ta có ba phần tâm thân trí tâm là chúng ta gọi là tâm linh ấy. khi nào chúng ta mua cổ phiếu mà chúng ta thấy rất là bình an kể cả chúng ta không biết kiến thức kiểu gì chúng ta vẫn có một cái gì đó thành công chúng nó gọi là may mắn chúng nó gọi là may mắn còn khi mà chúng ta có kiến thức có gì ở kỹ năng chuẩn mua bán cổ phiếu rất bình an chẳng hạn anh chị em thấy được thị trường nó lớn như thế này Dũng không biết rằng là anh chị em thấy bao nhiêu anh chị em thấy là nó vẫn bình thường ạ à. comment cho Dũng số 1 đấy ạ số 1 kể hôm nay nó giảm 18 điểm 28 điểm comment số 1 ạ à. tại sao lại như vậy tại sao có rất nhiều người đang hoảng loạn sợ hãi có những người anh chị em lại comment số 1 đây ạ con số này không phải ít đâu bởi vì Dũng đã hướng dẫn cho họ nhận biết một là những cổ phiếu nào nó có thể trụ vững trên thị trường hai là những cổ phiếu nào nó để sống sót trên thị trường một là cổ phiếu sống sót hai là nó phải mạnh hơn thị trường khi mà thị trường nó giảm cổ phiếu không bị làm sao cả đấy là những cổ cổ phiếu mà chúng ta gọi là những cổ phiếu mạnh tại sao khi mà trường giảm cái đợt rung lắc vừa rồi á thay vì chúng ta nhận diện ra rung lắc xong nó hồi ngay là chúng ta nhận diện ra ngay cái nhóm cổ phiếu mạnh nhất và anh chị em là sau một quá trình rung lắc giảm mạnh sau nó hồi mạnh ngay thì chúng ta đã nhìn ra cái nhóm cổ phiếu mạnh nhất rồi ạ nếu anh chị em nắm rõ được hãy comment cho Dũng một con số đi ạ hãy comment con số số 10 đi ạ tức chúng ta luôn luôn ở một cái gì ạ có thể một ở giai đoạn gọi là tất cả mọi thứ đều tốt mọi thứ đều tốt ạ thì chúng ta không thể phân biệt ra là cổ phiếu nào tốt cổ phiếu nào xấu nhưng khi mà chúng ta thấy là những giai đoạn rung lắc á, người ta gọi là thời thế tạo anh hùng thời thế mới tạo anh hùng những giai đoạn rung lắc rung lắc chúng ta mới biết cổ phiếu nào mạnh cổ phiếu nào yếu nên bây giờ cổ phiếu này nó đã gì ạ à? nó chạy nó rút mà nó đang nằm nằm ở giai đoạn này giai đoạn ba chúng ta cũng bắt đầu thấy gì ạ à? bắt đầu tăng tốc này nó có sự dao động này lên xuống như này giai đoạn ba mà khi là giai đoạn ba Giai ba thì nó cũng có thể kéo có thể xuống nhưng với cái việc của chúng ta vẫn tiếp tục nắm giữ ở đây vẫn tiếp tục mua bán để mua này xong một vài hôm nó có lên này hôm sau nó giảm hôm sau nó, nó giảm nó làm cho chúng ta bị nếu chúng ta không không bán hoặc là vẫn giữ ở đây nó làm cho chúng ta bị cái cảm xúc chúng ta ở trong giai đoạn biến động này nó bị neo cảm xúc vào nó bị neo cảm xúc vào khi nó neo cảm xúc vào thì chúng ta rất khó để đưa ra những quyết định mua bán cổ phiếu Tôi biết rằng nhiều anh chị em muốn hỏi Dũng cổ phiếu nào nhưng chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta cần phải có tư duy tại sao Dũng nói nhiều cổ phiếu này đúng không thế thì chúng ta cũng thấy mấy hôm trước chúng ta bảo cái này là phân phối phân phối ở phía trên này này nó biến động nhiều như này chúng ta gọi là rung lắc mạnh kiểu gì cũng rũ rung lắc mạnh kiểu dũng còn khi mà nó gì ạ à, bắt đầu có dấu hiệu tăng gặp thị trường xấu thì đây được gọi là rũ bỏ đây được gọi là rũ bỏ sau rũ bỏ này thì những điểm này chúng ta gọi điểm mua tối ưu tối ưu ạ nên chúng ta mua thuộc điểm mua tối ưu này khả năng bị thất bại rất là thấp và nếu chúng ta nhìn về cái biểu đồ tuần thì chúng ta thấy là nó đã có một cái tuần tăng giá lớn như này vậy một một cái tuần mà tăng giá khối lượng lớn như này để phân phối có thể xảy ra trong ngày một ngày hai không? cổ phiếu mạnh là cổ phiếu nào ạ à? chúng ta học là cổ phiếu mạnh là cổ phiếu như nào ạ cổ phiếu mạnh là cổ phiếu như nào một số bạn có hỏi cổ phiếu này Dũng sẽ nói cho chúng ta cái dấu hiệu một cổ phiếu dạng này để anh chị em có thể rút ra bài học VGT bình thường VGT có bình thường nó đã xích nó đã gọi là mô hình vai đầu vai nhưng thực tế nó đã ở phía trên này này nó gặp rất nhiều cả phía trên đây là những cả và chúng ta ở nếu điểm này mua thì nó có rất nhiều cả cản thứ nhất là những người ở đây người ta chốt lời những người mua ở đây người chốt lời đấy là cái cản thứ nhất cái thứ hai là gì ạ cản thứ hai là những người bị thu lỗ ở đây họ chốt họ việc bán ra những người người ta đang ở vùng này người ta giữ người ta cũng bán ra họ bán ra ở đây ạ bán ra ở đây rất nhiều khi mà họ bán ra ở đây rất nhiều thì chúng ta quan sát đây quan sát đây cái dao động đây nó có dấu hiệu lớn dấu hiệu lớn việc mà những cái quá trình xác nhận như này nó không đạt nó không vượt qua được nó không vượt qua được nên đây chính là những cái giai đoạn mà chúng ta thấy là cái cổ phiếu này bị đeo bám khá nhiều anh chị em ạ nếu nhớ không nhầm là những cổ phiếu này nó sẽ được rót tin ra ai nhận được thông tin cổ phiếu này được rót tin ra để cho chúng ta vào mà khi chúng ta gặp những cái thông tin cổ phiếu này chúng ta mua chúng ta sẽ bị thua lỗ rất nặng bởi vì chúng ta biết rằng là cổ phiếu này, này chúng ta nhìn về một chút này nó quá trình tích lũy đây này nó chạy nước rút rồi đây là hết chu kỳ của nó rồi đấy là hết chu kỳ của nó rồi thế bây giờ nó kéo lên nhịp này nhịp thứ nhất này nó kéo lên nhịp hai nếu nhịp này nó có thì nó chỉ còn sống hồi nữa chúng ta nói là anh chị em là mua ở đây là mua sống hồi sống hồi đó nhưng nếu trong trường hợp nhịp này mua nhịp này rất chặt thì nó tạo ra điểm nhấn nhưng nó lại biến động lớn nó lại biến động lớn biến động lớn dao động lớn anh chị em mới nhìn thấy rõ không ạ thì lúc này cổ phiếu không lên được mà không lên được chúng ta vẫn cứ giữ một vài bạn cũng biết rằng vẫn cứ giữ cổ phiếu này trong khi đó dũng bảo là bán cổ phiếu yếu này tập trung cổ phiếu này thì là vẫn giữ cuối cùng là vẫn bị thua SHB đây là biểu đồ tuần giao động lớn như này làm sao mà lên được giao động lớn như này làm sao lên được Dũng đã nói rằng là những cái cổ phiếu giao động lớn này nếu ai đã đã đến đây là phải bán rồi thực tế những cái cổ phiếu này mua ở giai đoạn giao động lớn này rủi ro rất là cao rủi ro rất là cao nên cái việc mà chúng ta mua mà không không may nó bị giảm gặp cái cổ phiếu này hay là bắt đáy những cổ phiếu này còn lâu nó mới lên được còn lâu nó mới lên được ở đây rất nhiều anh chị em hỏi cổ phiếu nhưng có một cái điều tôi muốn nói nói thật đấy là tất cả cổ phiếu anh chị em hỏi số lớn ở đây đều là sẽ không lên được đến 95 phần trăm thất bại là đúng thôi phần lớn các cổ phiếu anh chị em cứ phải thống kê đi thống kê đi phần lớn luôn ở đây là là sẽ gì không lên được còn nó chỉ hồi một tí thôi Thế tại sao chúng ta lại cứ hỏi là cổ phiếu chúng ta thế bây giờ Dũng Dũng phân tích một vài cổ phiếu thì có thể là bây giờ có khoảng một, mỗi một anh chị em đây khoảng hơn 2.000 anh chị em ạ à. hơn 2.000 anh chị em nếu mà phân tích cho anh chị em mỗi một anh chị em một cổ phiếu đúng không một cổ phiếu thì điều gì diễn ra mỗi anh chị em chỉ phân tích một cổ phiếu thôi điều gì diễn ra không thể phân tích được không thể phân tích được ạ nên thay vì đó chúng ta đừng hỏi cổ phiếu nữa nếu anh chị em hỏi comment ở đây mà Dũng không trả lời thì chúng ta gì ạ à? đúng không không trả lời thì lại vô duyên comment nhiều quá không vui nhưng nếu anh chị em để thỉnh thoảng Dũng phân tích anh chị em thấy không ạ Dũng phân tích gần như là cho chúng ta rất nhiều cổ phiếu rồi nhưng chúng ta lại không mua chúng ta lại không mua đây cho anh chị em này đây tối ưu này anh chị em thấy cổ phiếu nào giảm đấy ạ anh chị em thấy không ạ à? public cho anh chị em xem đấy ạ bao nhiêu anh chị em đã đang có danh mục như này comment cho Dũng số 1 đấy ạ còn nữa cơ nhưng tạm thời như này ạ một hai cổ phiếu nữa có cộng đại đại khái như này nữa ạ comment nếu anh chị em có những cổ phiếu tập trung khoảng bốn năm cổ phiếu này nữa ạ nên chúng ta thấy rằng là gì ạ mỗi một nhịp chúng ta sẽ có những cổ phiếu khác nhau nhưng nếu chúng ta thấy rằng là anh chị em để ý một chút là Techcombank anh chị em bị lỗ chưa anh chị em để ý một chút đi ạ Techcombank lỗ chưa anh chị em thử để ý một chút xem cái cổ phiếu VCF có thể một số anh chị em mua ở đây thực ra cổ phiếu này cũng chỉ là lướt thôi ạ Dũng sẽ không tập trung ở này BGC lỗ chưa nếu anh chị em mua ở những cái điểm mà Dũng đưa chia sẻ đến đây ạ mua điểm này chúng ta bị lỗ chưa anh chị em mua cổ phiếu PNG Dũng vừa chia sẻ vừa rồi chúng ta bị lỗi chưa MWG đúng không đúng không đây là điểm mua đấy ạ điểm mua này lỗi chưa thế thì ở đây chúng ta thấy là nếu chúng ta cứ hỏi để phân tích á, thì chúng ta giống như là phân tích một cổ phiếu này lên sau đó hôm sau chúng ta lại không nhớ được thế thì hôm qua Dũng có phân tích một cái cổ phiếu đó là giữa hai cổ phiếu ACB và Techcombank thế ACB lên sao nó giảm nó không hồi được thế nào là lỏng thế nào là lỏng theo bạn thế nào là lỏng nếu nó đo lường là lỏng thì không không đo lường được lỏng mà cứ nói lỏng thì thế nào là lỏng đấy nên anh chị em thấy gì không ạ khi mà chúng ta không hiểu chúng ta đưa một cái định nghĩa mà chúng ta không hiểu rõ bản chất của nó tự nhiên chúng ta định nghĩa sai nên ở trong tâm trí chúng ta nó luôn có ba câu hỏi anh chị em phải thường trực một là nó gì ạ why tại sao nó lại như vậy tại sao cổ phiếu lỏng thì nó không lên được tại sao cổ phiếu lỏng nó không lên được bởi vì khi cổ phiếu lỏng đó, nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ đang đeo bám đang đeo bám thì đeo bám thì nó có thể thu gom được nhiều cổ phiếu không ạ nếu anh chị em đang đeo bám mà big boy họ không mua được nhiều cổ phiếu họ không mua được nhiều cổ phiếu thì nó có lên được không ạ đúng không nó rất khó để lên đấy đầu tiên chúng ta thấy là nó lọc rất khó để lên bởi vì nó vẫn còn cổ phiếu vã lai trên thị trường còn tại sao nữa vì cổ phiếu nó lỏng nó đang biến động lớn chứng tỏ là cổ phiếu đó đang được thị trường giám sát rất là chặt chẽ đúng không thị trường nó đang giám sát rất chặt chẽ nên chúng ta thấy là khi mà thị trường mà có quá nhiều người theo dõi giám sát các thông tin đưa ra chứng tỏ nó có vấn đề gì nó mới đưa được thông tin ra đấy là cái lọc thứ hai chúng ta thấy là thường cổ phiếu lỏng thị trường chúng ta nghe nhiều thông tin tiếp theo là gì ạ có phải cổ phiếu lỏng nó là nó phải kéo xả biến động lớn đúng không thường ở đỉnh nó dao động lớn dao động lớn nó mới ở lỏng nên thường nó ở là đỉnh hay chúng ta gọi là đoạn ba đúng không nó là đoạn ba nên chúng ta thấy là một những cái cổ phiếu nó dao động lớn như này nhưng giả sử nó lên này sẽ xuống mà nó không có gì cả. cái sự hỗ trợ này thì đây chúng gọi là lỏng hôm trước chúng bảo là điểm này mua được nhưng nếu nó lỏng như này thì bán không bán thì nó rơi xuống này lỗ đợi nó phải cắt mới có cắt à nếu chúng ta mua ở đây nếu chúng ta mua ở đây chẳng thế chúng ta sẽ một vài trường hợp rũ trong trường hợp mà chúng ta thấy rằng là chúng ta nó lên vùng này mà nó giảm mà nó không có sự hồi phục đủ mạnh thì chúng ta gọi là rất khó để đi xa mà rất khó để đi xa thì thay vì phải cắt lót đủ bốn phần trăm mới cắt thì chúng ta cắt luôn đơn giản thôi ạ hay là một cổ phiếu khác mà anh chị em thấy gặp rất nhiều thường anh chị em mua Dũng nhớ là bao nhiêu em đã thấy rằng Dũng bảo anh chị em mua điểm này ạ à? ai chị em đã mua điểm đấy comment cho Dũng số 1 đi ạ mua điểm đấy ạ đây là điểm mua khi điểm mua này nó là mẫu hình số 1 đi lên này dũng bỏ xác nhận để mua vậy chúng ta mua điểm này nó khoảng giá 12 12 nó lên khoảng 20 phần trăm phải bán đúng không ạ từ 15 đến 20 phần trăm phải bán đúng không ạ tức là những cái cổ phiếu này bán tuy nhiên thì nếu nó tích lũy có thể chúng ta sẽ gì ạ tiếp tục giữ thêm một cái phần đó nhưng nếu trong trường hợp mà nó không siết chặt hoặc nó không có khối lượng giảm thì mà chúng ta lại cứ giữ lỗ khi nó giảm mạnh như này chúng ta kỳ vọng nó lên giảm khối lượng lớn gãy kênh là phải bán rồi còn có thể sau này nó lên nó quay trở lại 16 thì nó tích lũy chúng ta lại mua sầu nên ở đây chúng ta thấy là một cổ phiếu nó lên từ đây lên đến đây lợi nhuận rất là cao rồi không bán về đây lại bị thua lỗ tại vì nó là cổ phiếu lướt lướt thì chúng ta gì ạ nếu thị trường chung ủng hộ thì không sao nếu thị trường chung xấu những cổ phiếu lướt nó giảm rất là nhanh cổ phiếu lướt nó giảm rất nhanh nên chúng ta đã có bài học là nếu mà đã lướt những mẫu hình hoặc là lướt sóng thì chúng ta có thể chốt lời 20 phần trăm khoảng 20 phần trăm thực tế mọi thứ nó phụ thuộc rất lớn vào thị trường chung anh chị em ạ vậy tại sao nó lại phụ thuộc rất lớn vào thị trường chung chúng ta nhớ cái bài học của cổ phiếu dầu khí không ạ anh em nhớ bài học của dầu khí không ạ Dũng nó nói cổ phiếu dầu khí này này nó biến động lớn kiểu dị gãy còn nếu nó có siết chặt lại hay là rũ bỏ rũ bỏ anh chị em nhớ không ạ anh chị em học nhá rũ bỏ xong nó phải hồi nó siết chặt nó mới lên rũ bỏ xong hồi siết chặt nó mới lên còn nếu rũ bỏ xong mà nó không hồi mà tại sao chúng ta lại mua ở trong quá trình lỏng lẻo như này lỏng lẻo như này là cái mà chúng ta sẽ thấy gặp vấn đề là chúng ta thấy là cổ phiếu VPS cũng lỏng lẻo làm sao lên được gắt Dũng bảo hồi bán anh chị em có nhớ không ạ Dũng đã biết cái cổ phiếu này nó mới gãy rồi Kiều Dịnh gãy đã biết trước hết rồi nên ở đây chúng ta gì ạ nếu phân tích từng cổ phiếu các đường nọ đường kia Dũng không biết là các trình độ ở các siêu cao thủ ở đâu mà cứ phân tích các đường các kênh các thứ nọ kia thì tóm lại là rất khó để đạt được đầu tư siêu hạn để đạt đầu tư siêu hạn rất khó nếu mà cứ vẫn phân tích theo kiểu truyền thống thế thì anh chị em thấy là cái đoạn đầu Dũng chỉ tập trung vào những cổ phiếu gì ạ Hòa Phát HSG đúng không sau đó thì chúng ta nhớ vẫn DGC là nhịp hai một loạt các cổ phiếu nên ở đây mỗi giai đoạn chúng ta tập trung vào một nhóm cổ phiếu thì anh chị em thấy rằng là chúng ta mới thành công được thế bây giờ chúng ta hỏi tuần sau thị trường như thế nào thì chúng ta có thể quan sát ở đây chúng ta nhìn thấy đơn giản như sau ạ à? chém là thế nào ạ không biết uh, bạn thử định nghĩa chém là thế nào đúng không ạ từ chém không hiểu từ chém này nào mà chúng ta cũng nói là từ chém tại vì ở đây ờ, chúng ta thì tất cả mọi thứ nó nói là chúng ta cần phải nói về sự thật đấy là cũng tội nghiệp cho bạn ấy bạn đang bị thua lỗ hiểu không ạ bạn đang bị thua lỗ nên bạn có phản ứng như vậy thôi ạ bởi vì thực tế là như vậy đấy thế thì ờ, chúng ta đang thấy thị trường chung á nó không phải là bây giờ chúng ta tập trung quá nhiều vào thị trường chung thì thứ nhất là để anh chị em bạn đã dùng phân tích từ cái cổ phiếu Hòa Phát đúng không cổ phiếu Hòa Phát thì anh chị em mới hiểu đơn giản là những cái đợt mà gãy kênh Dũng sẽ nói phân tích từ kỹ này để anh chị em ạ từ cái cổ phiếu Hòa Phát Dũng đã lấy cho anh chị em một bài học như này để chúng ta sẽ không bao giờ gặp nữa nếu cứ giả sử cổ phiếu Hòa Phát cứ giả sử như thế này tích lũy này tốt điện giả sử trong trường hợp nó tốt điện chúng ta chưa chưa cần quan tâm đến cái cái vùng này nhưng nếu nó bị gãy kênh đây chúng ta gọi là gãy kênh và khối lượng nó lớn hơn ở cái vùng hỗ trợ đây là cái vùng hỗ trợ mạnh này thì kể cả sau khi gãy kênh nó hồi đấy anh chị em ạ nó hồi đấy có thể nó hồi đấy nhưng hồi nó sẽ giảm nên đây một cái cổ phiếu dẫn đầu trong một chu kỳ mơ chu kỳ trước đó và nó đang có dấu hiệu phân phối dạn nứt thì đây là một trong những tín hiệu để dạn nứt nha đây là một trong tín hiệu dạn nứt của thị trường đấy là cái đầu tiên chúng ta cần phải thấy được thị trường bắt đầu có dấu hiệu dạn nứt nó sẽ hồi đó nhưng đây vẫn là có dấu hiệu nứt nhưng nó chưa thể là nhiều lúc nó chưa thể kết thúc ngay được thị trường nó không bao giờ kết thúc ngay được anh chị em ạ mà nó có thể tiếp tục hồi và nó cần nhiều thời gian hơn trước khi điều chỉnh cái cổ phiếu thứ hai nó đại diện trong ngành ngân hàng đó là cổ phiếu gì ạ PVBANK nó cũng chạy nước rút nó cũng đã có dấu hiệu phân phối và đây cũng là một trạng trạng, trạng thái hồi và cái cổ phiếu này nó không bao giờ kết thúc ngay ở cái đoạn này mà nó có gì ạ nó cần phải phân phối dài hơn chúng ta nhớ quay giai đoạn trước đó của nó đấy ạ anh chàng để nó phân phối nó sẽ mất rất nhiều thời gian trước khi nó bước vào chu kỳ suy thoái nên chúng ta thấy là cái thời gian này nó cần rất là nhiều chúng ta có thể nhìn đến những cổ phiếu như Vietcombank nó cũng giống như cái cổ phiếu gì ạ việc à? Vietcombank đúng không ạ chúng ta có thể nhìn cục Vietcombank không ạ nó lên xuống như này chúng ta có thể quay trở lại nó dao động lớn những cái đợt kéo lên khối lượng dạ, khối lượng rất lớn nhưng giá không tăng đúng không những cái quá trình vượt đỉnh so với giai đoạn trước khối lượng rất thấp và đây là những cái loại đó bước vào chu kỳ giảm thì chúng ta có thể quay trở lại cổ phiếu gì ạ HSG về bản chất nó vẫn là quy luật cung cầu nữa nó vẫn tiếp tục ở trên cái dạng như vậy nó tiếp tục kéo lên rũ bỏ kéo lên rũ bỏ cái này nó lặp đi lặp lại nhiều lần nhưng vì chúng ta không biết nên chúng ta vẫn cứ giữ vì chúng ta không biết nên chúng ta vẫn cứ nắm giữ cổ phiếu đó thay vì chúng ta nắm giữ cổ phiếu đó thì chúng ta sẽ xem là thị trường nó đang phản ứng với nhóm cổ phiếu nào anh chị em thấy vừa rồi anh chị em có thể để ý một chút này rõ ràng giai đoạn đầu chúng ta mua những cổ phiếu rất nhiều cổ phiếu thành công trong đó hòa phát nkg hsg dặn sau chúng ta cũng đã mua rất nhiều cổ phiếu thành công như là banh, ngân hàng ssi nhiều cổ phiếu khác trong nhóm ngành gì ạ à? chứng khoán fp fts cũng tăng rất là nhiều nhưng rõ ràng là chúng ta được bao nhiêu phần trăm ạ à? anh chị em để ý một chút là anh chị em được bao nhiêu phần trăm bao nhiêu phần trăm lợi nhuận nhiều người vẫn ăn kiếm được bao tiền trong đó nhiều người lại không kiếm được tiền ở đây chúng ta chúng ta nói là một câu chuyện mà anh chị em đã thấy rằng là cả một giai đoạn thị trường anh chị em cả giai đoạn thị trường như này thị trường đi ngang luôn này nhiều người đã không kiếm được tiền nhiều người không kiếm được tiền ở đây nhưng hệ thống đầu tư của Dũng thì kiếm được rất nhiều tiền luôn ạ anh chị em nhớ không ạ nhiều người đã báo là đây là thị trường đã chuẩn bị gãy giảm tiếp ạ nên chúng ta thấy là đa phần không kiếm được tiền ở giai này sau đoạn này rất ít người kiếm tiền này và sau mỗi cái chu kỳ này này giảm một chu kỳ mới kiểu gì nó có một quá trình chạy động rút Thì chúng ta biết là cả một giai đoạn này không chơi cả giai đoạn này dũng khuyến nghị cả giai đoạn này dũng phải thoát hết cổ phiếu thép ra cả giai đoạn này bắt đầu thép thoát hết những cái cổ phiếu chạy nước rút ra từ những cổ phiếu SI dũng đã bắt đầu bảo khuyến nghị bán HCM khuyến nghị bán phần lớn các cổ phiếu gì ạ chứng khoán tuần trước đã báo rồi ạ phần lớn các cổ phiếu ngân hàng Dũng đã báo rồi ạ phần lớn các cổ phiếu thép bán rồi tất cả cổ phiếu gì ạ à? dầu khí bán rồi nhưng anh chị em có biết rằng gì ạ à? Dũng vẫn nói là còn một vài cổ phiếu vẫn giữ lại đúng không có phải thế không ạ nhưng chúng ta vậy cứ tiếp tục đi nắm giữ cái cổ phiếu kia bởi vì chúng ta cứ đợi nó hồi đợi nó hồi để chúng ta gì ạ à? mới bán ra mới tiếp tục mua cổ phiếu kia cổ phiếu gì ạ nhiều cổ phiếu ví dụ nó public trên thị trường public luôn ạ phân tích luôn cả trên thị trường nhưng vấn đề là chúng ta đang gì ạ tập trung vào khoản thu lỗ của chúng ta chúng ta tập trung vào khoản thu lỗ của chúng ta vì chúng ta tập trung khoản thu lỗ của chúng ta nên chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ rất khó để bán cổ phiếu cơ cấu để chúng ta rút ra thì bây giờ chúng sẽ nói về một kịch bản thị trường nó phải diễn ra để chúng ta có thể nắm rõ được thứ nhất là thị trường không bao giờ kết thúc một cách gì ạ không bao giờ kết thúc một cách êm đềm cả không bao giờ kết thúc một cách êm đềm mà nó lại tiếp tục rung lắc thậm chí là tiếp tục rung lắc thậm chí là kéo lên nhưng chỉ có khoảng 3 hoặc 4 cổ phiếu nó tiếp tục chạy thôi ạ còn phần lớn số đông nó không chạy hoặc nó còn mất rất nhiều thời gian trong đoạn tới về cơ bản thì những cái cổ phiếu như bạn hỏi như này rất khó để dự báo là nó hồi hay không hồi bởi vì nó đang gãy chen này cái hồi khả năng cũng có những cái việc ở những cái cổ phiếu này theo những cái chiến lược mà Dũng đưa ra thì Dũng sẽ gì ạ bởi vì Dũng đã không quan tâm đến nó rồi nên cái việc phân tích kỹ thuật với nó vì chúng ta đã thấy rằng là nó đã vào trend kênh xu hướng giảm thì phân tích kỹ thuật nó nhiều lúc là gì ạ rất gần như là không thể phân tích được bởi vì nó là chen thì có thể một vài hôm nó hồi sau đó lại giảm một vài hôm nó hồi nó lại giảm nên chúng ta rất khó để dự đoán nó đúng không cái thứ hai là gì ạ chúng ta cứ mong muốn là cổ phiếu nó hồi bán trong đó những cổ phiếu mạnh chúng ta không quan tâm nữa nên khi nào chúng ta có tiền mặt đó là vua còn thời điểm này hôm trước Dũng đã nói rồi không dùng mờ gì, giảm dần mờ gì này giảm dần margin nếu mai mà thời gian cho phép Dũng sẽ phân tích cho chúng ta cách mà chúng ta thấy rằng thị trường phân phối các dòng phân phối các ngành phân phối và tạo ra xu hướng như thế nào thì anh chị em sẽ thấy rằng là có kể cả thị trường đi xuống nó vẫn có những cổ phiếu tăng kể cả thị trường giảm vẫn có cổ phiếu tăng quan trọng là chúng ta lựa chọn cổ phiếu nào thôi ạ thế thôi ạ à. thị trường giảm bây giờ chúng ta không nắm nắm rõ được cái quy trình Dũng có một người bạn hỏi Dũng là hôm nay mua được cái gì ạ à? Dũng chỉ ra một vài cổ phiếu sau đó ngày nào họ cũng hỏi sáng lại họ hỏi chiều họ hỏi thế bảo thực tế là gì ạ không thể trả lời được tại vì bây giờ họ cứ thích gì ạ bảo họ cắt lót thì ông cắt một vài cổ phiếu vi phạm họ cắt họ cũng cắt còn bây giờ mua thì ngày nào họ muốn mua họ muốn giữ như thế thì không thể nào thành công được đúng biết là trong cái một cái video này dù là các bạn hỏi cũng rất là nhiều kiến thức nên nhiều lúc là Dũng gì ạ à, nói có thể nó sẽ không vào trọng tâm nhưng về cơ bản sẽ có một số cái thông điệp trong tổng video này anh chị em có thể nắm nắm rõ đó là gì ạ à? những cái cổ phiếu dầu khí nó sẽ có những cái giai đoạn rũ bỏ sau đó nó để tạo ra một cái nhịp mới anh chị em nhỉ rũ bỏ sau đó tạo ra một nhịp mới vậy có thể trong một vài tháng nữa dầu khí có thể là những cổ phiếu tốt nhất tuy nhiên chúng ta cận mất phải theo dõi cái diễn biến tiếp theo những cổ phiếu trong ngành thép khi nó là đỉnh cái thời gian này nếu nếu nó tốt thời gian để tái tích lũy nó còn rất là dài ít nhất là 13 đến 15 tuần nên chúng ta có mua mất thời gian khi mà các cổ phiếu ngân hàng chạy nước rút nó hết chu kỳ thì thị trường có thể nó sẽ có những đợt điều chỉnh rất là mạnh nên chính vì vậy sau những đợt điều chỉnh mạnh như vậy anh chị em biết rằng là cái nhóm chứng khoán rất khó để đứng vững trên thị trường nhóm chứng khoán bởi vì nhóm chứng khoán là nhóm gì ạ à, đi theo rất kỹ rất là chuẩn mực xu hướng của vn index nên chính vì vậy khi mà chứng giảm thì nhóm chứng khoán là nó đã gì ạ báo hiệu giảm đầu tiên nên chúng ta phân tích cổ phiếu á. anh em biết vì sao chúng ta bị thua lỗ không ạ ngoài vấn đề cắt lót kỷ luật còn thì phần lớn anh chị em ạ phân tích cổ phiếu chúng ta chỉ phân tích mua và bán thôi ạ và chúng ta không phân tích về chiến lược mua bán như thế nào không phân tích về chiến lược mua bán như thế nào giai đoạn nào này cổ phiếu nào chạy nước rút tham gia vào giai đoạn này khi mà rũ bỏ cổ phiếu nào đang yếu nhất thoát ra tức là có lúc thì chúng ta rũ bỏ chúng ta sẽ cơ cấu rất nhanh giả sử như lần vừa rồi rũ bỏ cơ cấu là chúng ta biết ngay cổ phiếu tốt xấu này nên lúc đấy chúng ta tự nhiên chúng ta sẽ có những cổ phiếu tốt nhất tự nhiên chúng ta sẽ gì ạ vì chúng ta rũ bỏ nên chúng ta biết cổ phiếu là tốt bình thường là chúng ta rất khó để biết cổ phiếu là tốt từ xấu nên giai đoạn mỗi giai đoạn rút bỏ giai đoạn giảm là chúng ta lại tiếp tục tìm ra cổ phiếu mạnh cổ phiếu yếu cơ cấu nên nhà đầu tư thành công là nhà đầu tư phải sử dụng những chiến lược đầu tư chứ không phải là cứ mua bán theo những tín hiệu mà chúng ta vẫn thấy trên thị trường ok thì ờ, hôm nay thời gian nó cũng rất dài rồi thì Dũng cũng ờ, không biết nói gì hơn nữa thì xin cảm ơn tất cả anh chị em đã theo dõi cái chia sẻ của Dũng trong cái buổi tối ngày nay ờ, có những lúc thì ờ, thực tế để phân tích số lượng lớn các cổ phiếu mà anh chị em thì thực sự rất khó bởi vì Dũng nhìn thấy là phần lớn anh chị em đưa ra cổ phiếu đều là gần như không lên được gần không lên được rất khó bởi vì nó đã có những cái tín hiệu chạy nước rút rồi nó có lên được đi một ít rồi nhưng bây giờ chúng ta bảo rằng bây giờ kể cả những cái cổ phiếu mà Dũng đang nắm giữ anh chị em một số anh chị em biết nhưng các anh bảo anh chị em có mua hay nắm giữ hay không thì cũng có lời khuyên là không có lời khuyên nào hết bởi vì anh chị em biết rằng ạ không có lời khuyên nào hết ạ bởi thứ nhất là gì anh chị em không cùng mindset nếu một số anh chị em không cùng mindset thì nhìn vào theo dõi ở đây thấy ai đó lãi được 100 200 300 phần trăm thì thấy rằng gì ạ bảo là chém gió hay là bảo là gì ạ làm gì có thể kiếm được lợi nhuận như vậy bởi vì rõ ràng là gì ạ thị trường bị thua lỗ trong khi đó tài khoản Dũng thứ nhất là không thua lỗ thậm chí là còn tăng và cái này nó có rất là nhiều lần rồi ạ không phải một lần nhiều lần lúc mà thị trường nó là đỉnh đã bán ra hết và nghỉ ngơi trong khi đó mọi người vẫn đang bám thị trường chúng ta thấy không tức là lúc mà thị trường đạt đỉnh thì mọi người bắt đầu gì ạ Dũng đã bán hết tất cả cổ phiếu chứng khoán rồi ạ bán gần như hết các cổ phiếu ngân hàng rồi ạ bắn hết các cổ phiếu thép rồi ạ chỉ giữ lại một vài cổ phiếu và không sử dụng margin không sử dụng margin lại có phần gì ạ à? chỉ phần sử dụng những cái phần mà lợi nhuận nữa thì điều gì nữa ra lại mua sớm nữa lại mua được những cổ phiếu tốt nhất thị trường nữa chỉ mua được tất cả những cổ phiếu mà Dũng mua hệ thống mua toàn là siêu cổ phiếu tốt nhất thị trường mà cổ phiếu tốt nhất thị trường bao giờ nó chạy đầu tiên mà nó kết thúc cuối cùng chạy đầu tiên kết thúc cuối cùng nên anh chị em thấy là nào tại sao chúng ta là gì ạ không bao giờ thành công được nếu chỉ mua bán theo kiểu như là cảm tính không có kế hoạch không có gì ạ mục tiêu và bắt đầu khi mà một ai đó thấy là hơn mình cái mình đố kỵ cái tính đố kỵ là cái tính mà gì ạ nó giết chết con người chúng ta bởi vì một ai đó mà hơn chúng ta mà chúng ta đối kỵ chúng ta chúng ta sẽ gì ạ không muốn học hỏi và khi chúng ta không muốn học hỏi người khác vì người khác hơn mình thì đấy là lúc mà chúng ta đang đi xuống đang lao dốc nếu anh chị em nào thấy rằng là mình ở trong trạng thái đố kỵ thì anh chị em thấy biết rằng là mình đang ở trạng thái là lao dốc đi xuống đấy là thực sự nó là như vậy đấy và có một cái tính quan trọng nhất trong đầu tư là sự chính trực chính trực vì chính bản thân mình nhìn mọi thứ nhìn lại sự thật để chúng ta gì ạ học bài học từ chính chính bài học từ mình chứ hoặc đâu khác đấy là những cái thông điệp muốn gửi đến anh chị em kế hoạch kỷ luật năng lượng quy trình hành động đó là những vũ khí để chúng ta có thể tiến về phía trước một lần nữa xin cảm ơn tất cả anh chị em đã theo dõi ở ờ, cái chia sẻ của Dũng trong buổi tối hôm nay à, chúc anh chị em đầu tư thành công à, xin cảm ơn